Em Phương xin à, giới thiệu đến quý anh chị một lô đất mặt tiền đường nhựa tại thôn 3 xã Hàm Liêm nằm trong khu dân cư Đông Đúc. Anh chị có thể thấy là xung quanh đây thì à, nhà cửa khu dân cư. Đây, đây là căn à, biệt thự rất là rộng. Xung quanh đây là nhà cửa rất là đông đúc. Thì đất này mặt tiền đường nhựa có mức lộ giới là 14,5 m. Lô đất có diện tích là 138 m vuông. Thì có bề ngang là 5 m. Bề ngang của lô đất từ vị trí này đến đây 5 m và có chiều sâu là 28 m từ đây ra phía sau cuối kia 28 mét thì trong đó phía trước có 58 mét vuông đất ờ, lúa nước là hành lang đường bộ còn phía sau thì mình có 80 mét vuông ờ, thổ cư đó. đất đây thì anh chị có thể mua để xây nhà ở rồi ờ, ngoài ra thì nằm trong khu dân cư đông đúc xe cộ đi lại này thì anh chị có thể kết hợp kinh doanh buôn bán luôn từ vị trí này đây qua hồ Cà Giang đúng 1 km và anh chị đi theo hướng ngược lại từ vị trí này đi lại 200 m có cái ngã tư mình rẽ phải xuống một, à, một km thì anh chị sẽ đến ủy ban nhân xã Hàm Liêm trường cấp 1, cấp 2, trường Mẫu Giáo Hàm Liêm rồi anh chị về à, khu nghiệp 4 km đi vào trung tâm phát triển đường Nguyễn Hồi 6 km 5 km rất là gần đó, thì anh chị uh, mua đất ở đây thì sổ hồng riêng là anh chị sang tên à, công chuyện trong ngày chủ đất gửi em với mức giá khá tốt 960 triệu và anh chị tiền chỉ thì em sẽ làm việc chính chủ thương lượng thêm